tàu chị tàu đó đó tao tao thấy là hình cơ đấy à tao là nó lo sợ đó tao tao tí hành cười à ta xin nó ta hiệp một á hiệp hai bắt đầu đổi sơn á do sáng nhu theo uh, À, là canh này tao nó mới chỉ tao còn một cái để ra tao tao nói là sáng nhiều này tao nó suy nghĩ này tao tao giờ đang canh này tao tao giờ nghĩ giàu này Thank you nó nè nè là nó nè là nó ơi ơi đăng ký là do nhận rồi đăng ký ờ, sợ như gì ơi ơi Gotcha, gotcha, gotcha. là là ơi, 那几落落，那几有水的哎，就了，啥就哦，落就落就哦。找我找大六，我那是山东嘛，就反正。哇，啥就没没，这就一点。đó được cái lo được đó cho nên tránh như mê gió nó chỉ cho được tránh như mưa gió kìa này dạng y giờ hết rồi tỷ lút đánh bại rất dễ dàng <laughs> bởi vì cái sân là nó không công bằng các bạn vâng. yêu cầu ờ, đổi ờ, đổi sân nhá đổi sân đổi quê nó ờ, tốt tập này nữa đổi chỗ tôi tập đá 那个很少，人家都都看到那假给的了。 cô sẽ tên đùa tới chia ta lại tôi đánh nhà cái thứ nữa thì đây chỉ trừ đó nhà đó sẽ là chân thoát đánh mạnh quá dễ dàng to quá tiếp vào khán giả tránh xa nhá phải các vận động viên bạn hội hốc rồi bạn hội trà rồi chuẩn bị à, cô con của mình nhá lấy cho nó rất đi đồ đó đầu khá là chính xác nhá khán giả này tàu khựa quá nghe chả hiểu tiếng người bảo mấy lần rồi không tránh <laughs> Tôi khỏe quá Đấy là có cái từ cái tên tỉnh sông nước bật biển Thả ra lòng anh là cảnh thế Cô cháu chuẩn bị con ơi mặt chú đang kì nhưng sao tầm này chú một chú Thôi, mới sao cả chúng tao nhỉ? Ô, bé tối của ban lông đúng chứ chưa? Nó giải thì giống nó chỉ chuối tư ra. Thôi ơi! Thôi, thôi, thôi, thôi! đánh mạnh quá dễ dàng đổi sân ơi hai đội à đội sân ơi đổi sân ơi 到最後仁義咁啊！我而家真係好人叻啊嘛！你咁樣唔叻，只要你仁義，你都係嘅。你就快俾一嘅嘢啊！即係俾留喺度啦，整叫做點解啫？咁跟住又好又有話誒，頭頭認出嚟。nó có gì dây dung gì nó mà tao xin nó đã cái gì nữa tao nói những yếu rồi này tao tắm mình rồi bà ta là cái sáng nhu toàn cái chuyện này coi lấy nó dù là chỉ tao trận một đấy mà hai thế đấy này hai mươi hiệp ba hai đội chú ý là yêu cầu khán giả chính xác nhá đây nữa ta ta ta ta lấy nhiều rồi đấy à Về sau lại hết chiến thắng này giờ kinh kinh và tao tao. nó 啊，真真要问你话，我现在给你。现在要那跟呀，我会教授，会教要到的嘛，那跟到的。chồng bạn thấy thứ trong này khá lên rồi, rồi chưa à? Giờ khoảng khá là chính xác nhá cái đội uh, cái trận này là có thể là sẽ là hai đấy yêu cầu khán giả chính xác đó yêu, yêu cầu khán giả đằng sau uh, hai đội là không được hỗ trợ nữa Hồi chiều sẽ thua, hồi chiều sẽ thua nếu mà sân khấu bằng nhau ấy giới là sân khấu sân mang chiều xưa ta có là toàn chơi nhìn trong lá ta thấy gì ôi giời phải chiều thua rồi ấy, chưa biết là bây giờ ờ. ôi chiều thua thôi bây giờ chiều thua rồi bây giờ giờ nó là cái chèn cúi à cúi xí à giờ nó <laughs> giờ giờ chơi rất to à không ờ, nói được là nghỉ ra khoảng ờ, ờ, hai phút để lấy sữa đó hai phút đi à hai phút để nó hai hai đổ cái gì ra khoảng để lấy sữa đó hai đổ cứ ừ, nghỉ lâu sáu nghỉ lâu một lúc à? rồi à? để lấy lấy sữa <laughs> ông cần mic là ông sợ nuôi ông thua <laughs> bây giờ ông phải cho nhỉ đó về <laughs> bắt đầu đây, được rồi đấy À, hai đội à, chuẩn bị nhá Hai phút là ta Hai mình ra phút bố đi mà còn trông người ta cứ hai đội nào trông bị tư thế à tắt tao nói gì hả quá đơn giản bây giờ đấy đấy dạ, dạ. mà phải chót đi đằng sau của hai đội các bạn xuống xa đấy 那等等那水嘛那。哎哎，小美女。哎。我走嘛。哇。压惊了。 아니 또 와줘 Ali chừng lo Ali rồi Ali tụi nó này thế này thì kháng quá dễ rồi Ninja Ninja Hello, chú ơi. Chú ơi nhá chưa thì để xeo chị chị thông chữ nhà được rồi tập trung rồi bây giờ là hai rồi tập trung rồi anh nhớ là tới về chị cướp đánh cho lần nó đấy dành cho từ đi đi chiến thắng Ừ. là Bakti lá, tao chúa tao chinh đáy à lá Bakti nè đây biết rồi ba đứa đâu thế nào Có chỉ quay nó lắc quay không? Chứ, à Chờ, chờ, hai hai đuổi thôi, tranh nữa thôi, đúng không? Thế Con nào đây Tranh bạc tư nha, bây giờ đang tranh bạc tư nha Thôi, thôi Thôi là hể hốt tháng rồi để trao thua là đẹp hai nha biết ra đẹp tâm năm cuối à đi nhiều không phát đội chú ý nhá kìa kìa cố lên đi cố lên đi cố lên đi Dây cháu rồi Tôi chết sự rồi, chả thua rồi, giải ba nhá Thế là giải ba thôi hôm nay tôi có nửa cái bây giờ em có điểm trước thái giờ yêu cầu đội nằm không phải đội đi đây là vào sân nhá để trong để chuẩn bị thi đấu giải à người ừ, nhớ nhá giải nhất nhì nhá bây giờ là đội nằm cự đâu vào đây nằm cự đâu vào đây yêu cầu hai đội cho quả khá là chiến xa đấy quả khá là chiến xa đấy còn giỏi để có đôi cho bốn tử à lành lành danh hai đội thôi nhá tôi còn có là thứ ba nhá để cho hai đội à, thi đấu à, thoải mái rồi ừ. ờ, ừ. à? hai đội thôi nhá hai đội thôi rồi, bây giờ nhớ rảnh nữa rồi đấy cái chỗ này cái chỗ này cái chỗ này cái chỗ này Hello, come on. Come on. Come on. Come on. Hello, come on. Come on. Dành cho điều đi Đại kích sư đó, ta là kính là giải nhì thôi Đêm đêm giải nhất thôi Pues pues yung ¿eh? eh? no, No, no, no. Pues,